nếu mà mình không thành công tức là mình chật bại tâm tán loạn và mình không có quan sát rõ ràng thì không có làm một việc gì mà thành công được trên cuộc đời này có phải như vậy không có một người nào chạy mạng mà lại có thể là thành công được không người nào mà có thể là làm việc mà tâm là tán loạn lung hết mà lại thành công được không người nào mà làm một việc gì đó mà chẳng có quan sát rõ ràng gì cả thì làm sao học hành cũng học được mới làm thờ cũng làm thờ được may cũng may được làm bất kỳ cái gì cũng làm được nhưng mà từ một cái việc nhỏ nhất như thử là lau nhà hay là rồi nước tắm cho đến một cái việc lớn lao như thử là lái xe hay là mộ xe bác sĩ mộ xe hay là khám bệnh cho thuốc thì thì nhất thiết là phải cần thành đồng chú tâm quan sát thành năm ba cái yếu tố rồi ba yếu tố cực kỳ quan trọng cần thiết và thầy đã chứng minh rằng thần đồng trong hành động nói năng tức là giới chú tâm tức là định và quan sát rõ ràng tức là tuệ và thầy cũng đã chứng minh rằng khi một người thần đồng trong hành động nói năng tức là có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng và một người chú tâm hoàn vẹn trong tất cả mọi việc thì người đó có cái chánh tinh tấn chánh niệm chánh định và một người quan sát rõ ràng thì sẽ có chánh kiến chánh tư duy như vậy á thì khi mà mình thành trọng chú tâm quan sát chính là lúc đó mình đang thể hiện giới định tuệ thể hiện bát chánh đạo sở dĩ mà thầy phải chứng minh như vậy á thật ra từ cái từ cái cái thành trọng chú tâm quan sát nó đã đã là tốt rồi không cần phải chứng minh nhưng mà sợ nhiều khi có nhiều người nói là cái đó trong kinh chúng ta nói giới định tuệ với là bát chánh đạo cho nên đâu có nói thần trọng chú tâm quan sát cho nên thầy phải chứng minh cho nên thầy mới đem kinh ra mà nói rằng là đức phật nói trong kinh tăng chi bộ kinh là là một pháp mà dẫn đầu tất cả thiền pháp đó là thần trọng và một pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp đó là không thần trọng và khi đức phật nhập niết bàn đó thì ngài cũng nói lại cái câu cuối cùng trước khi đức phật ngài nhắm mắt từ giác qua đời này đó thì ngài nói là tất cả các pháp hữu vi là vô thường hãy thần trọng chớ có phóng dật cho nên thần trọng là, là là cái lời mà đức phật này lập đi lập lại rất là kỳ càng bây giờ làm bất kỳ một cái việc gì từ nấu ăn cho đến lau nhà lau cửa chạ tóc nhưng mà có một điều này mà thầy muốn nhấn mạnh khi chúng ta làm một cái việc gì mà th mà thần trọng chú tâm quan sát một cách tròn vẹn mà tự nhiên tự nhiên là nếu về tự nhiên vẫn tự nhiên thôi bởi vì sao đừng có để cái bạn ngã là là là, là cố gắng thần tròn chú tâm quan sát mà nó thành nó căng thẳng nó nhức đầu bởi vì cái cái thần tròn chú tâm quan sát nó nó tự ứng được hôm qua thầy lấy ví dụ là thầy cầm cái cái cái cái, cái chai nước lên là một chuyện rất dễ dàng là bởi vì khi thầy cầm cái chai nước lên đó thì tự động nó nó nó, nó điều chỉnh nó tự động điều chỉnh cho mình đừng có quá cố gắng nhiều người tu cứ nghĩ rằng là phải tinh tấn có nghĩa là phải cố gắng hết mình không phải cố gắng chính là là cái uh, sức mình của cái lòng tham vọng của bạn ngã có những có đôi lúc lười biếng lại rất tốt à, ví dụ như là điều lười, biếng đi ăn chơi cũng tốt sao và bây giờ bạn bè nó thích đi ăn chơi rồi đi nhậu nhẹt ăn chơi rồi cho nó vui nhưng mà mình lười biếng mình không, không, đi mình lười biếng như vậy không tốt sáng mà bây giờ đang bình rồi mà bạn bè nó nói vậy nó cũng tinh tấn mà đi <laughs> tinh tấn vậy nó tinh tấn giết người <laughs> tinh tấn rồi tinh tấn đâu ai vậy đó. cho nên nó đừng đừng có tưởng là hệ mà cái sự tinh tấn ở đây á cái sự tinh tấn mà trong Phật giáo đó nó có nghĩa là đừng có đừng có buông xuôi đừng có buông xuôi khi mà mình buông xuôi theo cái tham sân si đó là cứ gọi là không tinh tấn cho nên đó tinh tấn trong tham sân si có nghĩa là buông xuôi có nghĩa là buông lung phóng dật vậy tinh tấn ở đây đó, là đừng có buông xuôi đừng có chạy theo dục vọng chứ không không hề có nghĩa là cố gắng làm cái gì cả còn cái cố gắng là chuyện đương nhiên còn cái cố gắng là cái cái cố gắng nó sẽ từ nó sẽ từ từ phát cái từ phát một cách tự nhiên đó phải không bây giờ đói buồn quá hết sức chịu hết nổi rồi và tự nhiên cố gắng đi kiếm đồ này lúc đó không có ai lừa đứa được hết trơn <laughs> lúc lúc giờ đói bụng là không có ai lừa đứa hết trơn lúc mà khát nước quá rồi là phải đi tìm nước uống thì không có ai mà mà lừa đứa được hết trơn hay nói cái cái cái một cái sự cố gắng đó là một cái cái mà nó tự ứng theo cái điều kiện tự nhiên chứ còn cái cố gắng của cái bạn ngã mà muốn để mà được cái này được cái kia đó là một chuyện khác sở dĩ người ta muốn được cái này được cái kia là tại vì người ta chưa thấy được cái giá trị của cái cái cái đang làm cái cái mà mình như mình đang làm như thế này, chưa thấy được cái giá trị cực kỳ quan trọng của nó <laughs> thành ra là nghe nói là mình lười biếng là mình sợ lắm nhưng mà thật ra có những lúc lười biếng là rất tốt thành ra thầy có chứng minh ba cái điều đó mà với lại thêm thế này không phải là lúc nào mình cũng phải thần đồng chú tâm quan sát chỉ khi nào cần đến nó thì nó tự ứng lên còn khi không cần tới nó thì buông ra hoàn toàn đi buông toa hoàn toàn tại sao mà thân tâm mình mình cứ đòi là, là khổ khổ là vì sao cái thân tâm mình là là sử dụng can kiệt bắt nó làm việc quá nhiều bắt cái tâm mình suy nghĩ đủ thứ mưu mèo đủ thứ bắt cái tâm mình phải là chạy là để phục vụ cho cái cái lòng tham cái hiện tại cái hiện tại cái tại đây và bây giờ đó là cái tuyệt vời nhất mình là đi sử dụng cái đó để phục vụ cho một cái tương lai mà cái tương lai mình cũng biết cho nên mãi mãi mình vẫn đau khổ tại vì mình mình đã bất mãn với cái hiện tại thì không bao giờ có một tương lai nào mà mình mà mình mãn được cả vì tương lai là chính là hiện tại đi tới mà tương lai mà hiện tại mà, mà bất mãn rồi đó thì tương lai làm sao mà mà là thỏa mãn được nếu đã thỏa mãn á, thì ngay bây giờ ta đã thỏa mãn rồi thì cần gì phải tới tương lai nhưng mà cái điều quan trọng là ở cái chỗ mình không nhận ra được cái hạnh phúc cái an lạc ngay trong hiện tại mà mình cứ nôn nóng là làm sao mà để đạt được một tương lai chính cái nôn nóng đó, đó đem đến căng thẳng đem đến lo âu phiền buồn cho nên đó, toàn bộ Phật giáo nó nằm chỉ ở buộc chữ thôi đó là chữ buộc lão tử là nói như thế này vi đạo nhật tội tội chi hưởng tội nhị trí vô vi tức là sáu đạo đó là bớt bớt bớt bớt lên có chuyện gì để làm hết trơn nhưng mà khi vô vi đó thì định nghĩa vô vi là gì vô vi nhi vô bất vi tức là khi một cái người mà với một cái tâm hoàn toàn không có phải không có là tham lam không có tham vọng không có là gì hết trơn á thì lúc đó người đó làm bất kỳ điều gì cũng được à, là luôn nha bởi vì bởi vì ví dụ như thế này hôm trước có một cái anh đưa ờ, ờ, tay lên hỏi rằng nếu như bây giờ mình cứ trở lại với cái hiện tại như thế này thì mình sẽ đi về đâu bây giờ thầy hỏi lại một câu như thế này nếu như một ông sĩ ông bác sĩ ông chú tâm vào cái việc để mộ một cái cái ung cái, cái bướu ung thư của của một bệnh nhân thì sẽ đi về đâu nếu như ông toàn tâm toàn trí vào để mà mộ như vậy thì sẽ đi về đâu thì sẽ tốt hơn cái gì về đó thì bệnh sẽ lên à, chứ bây giờ mà ông bác sĩ mà ông vừa vừa mộ vừa lo lắm không biết là tiền mình để trong trong tủ rồi vợ có lấy mở ra rồi có đem đi đâu mua cái gì không tức là cứ lo như vậy không thì làm sao mà, mà mộ mà làm được hôm <laughs> qua thì nói ví dụ đó thì lúc đó nó quên kéo quên đồ hết trong bụng người ta rồi mai mai mốt mổ lại nhiều cái các vị cũng nghe rồi mà do do cũng thần đồng chú tâm quan sát đó thấy chưa như vậy á bây giờ này mình thần đồng chú tâm quan sát tức là mình toàn tâm toàn trí với một cái việc nấu ăn thì chắc chắn là cái bữa đó là cái nồi canh sẽ ngon cái nồi cơm sẽ ngon đó, đi về đâu là đi về đó đó mình mình nấu cơm mục đích để làm gì để cho ăn để cho ăn ngon ăn ăn tốt nhưng bây giờ mình đã đã thành trọng chú tâm quan sát trong cái việc nấu ăn này rồi thì hậu quả chính là một bữa cơm ngon lành và bổ dưỡng cho sao lại không có hậu quả không đi lại sao lại đi về đâu? cho nên á chính cái chính cái mà thần rồng chú tâm quan sát với cái hiện tại chính cái đó tạo ra một tương lai huy hoàng còn nếu mà bây giờ ngồi đây mà chỉ nghĩ đến tương lai thôi đó thì sẽ vấp trái dài dài không bao giờ có thể không bao giờ tới được tương lai đó và nếu có tới được tương lai đó thì bất mãn vẫn là bất mãn bởi vì bởi vì cái gốc là bất mãn thầy có nói một cái cái này mà nhiều người cứ hỏi là thầy hoài nó thầy nói là hơi hơi là cho thầy giảng lại cho thầy cho con nghe nói là thầy nói là không cần biết bàn tròn lừa cái điều gì dù bàn tròn lừa bất kỳ điều gì cũng giống nhau hết hỏi thật kỳ vậy sao thầy nói thật kỳ vậy bây giờ thầy lấy ví dụ là rất dễ hiểu thôi bây giờ anh là người ích kỷ mà anh chọn làm bác sĩ hay là anh chọn làm kỹ sư thì cũng giống nhau thôi nếu anh chọn làm bác sĩ thì là một ông bác sĩ ích kỷ mà anh là chọn làm kỹ sư thì là một ông kỹ sư bị ích kỷ thôi chứ đâu có đâu có khác được cái gì đâu đâu đó mà anh là một bác sĩ ích kỷ hay là một kỹ sư ích kỷ thì cũng là hại mình hại người thôi thì kết quả là giống nhau cho nên cái tròn lừa đó đâu có bằng là mình thực nhận ra được là mình ích kỷ nếu mình nhận ra được mình ích kỷ và thay đổi được cái ích kỷ đó tại tầng gốc thì cho dù anh làm bất thiện hay anh làm cái gì giả sử như bây giờ đời đời sẽ đưa anh tới là anh vì bây giờ tôi phải giao cho anh nhiệm vụ phải học là bác sĩ thì sẽ học bác sĩ rất giỏi giao cho anh nhiệm vụ phải học kỹ sư thì là học kỹ sư rất giỏi anh không cần chọn được họ giao cho tôi làm cái gì cũng được tôi cũng cần chọn được nhưng mà khi khi tôi làm một cái việc gì dù cho bác sĩ hay kỹ sư luôn luôn tôi thận trọng chú tâm quan sát thì tôi tôi đã tốt ngay từ cái gốc rồi cho nên ở đâu nó cũng tốt hết trơn làm việc gì cũng tốt hết trơn chẳng lẽ mình mình mình nói bây giờ tôi chọn lựa là phải làm bác sĩ thôi đó. trong khi đó, đó cái nhà thương không ai quét dọn thế thì bác sĩ phải xuống quét dọn nhé làm làm làm phu quét dọn nhé cái bác sĩ với lời quét dọn là khác nhau sao khi một cái tấm khi một cái tấm lòng phục vụ cho mọi người đem lại tốt đẹp cho mọi người thì bây giờ bây giờ không có người quét dọn thì mình đi quét dọn chứ đâu phải hệ bác sĩ là chỉ có khám bệnh với là cho thuốc thành ra cái cái tấm lòng của mình cái sự thần trọng chú tâm quan sát của mình trong trong mọi hành động của mình chính là điều chỉnh mình lại trong trong cái điều kiện tốt nhất ở bất kỳ điều ở bất kỳ cái hoàn cảnh nào hay địa vị nào cái quan trọng là ở cái chỗ đó cho nên á không phải là chọn nữa đừng có nói là tôi sẽ chọn được cái này cái kia mà anh có có cái, cái anh có có cái tấm lòng hay không mà tấm lòng là tấm lòng với ai tấm lòng với chính mình ngay trong hiện tại đấy người nào có tấm lòng với chính mình ngay trong hiện tại thì người đó sẽ có tấm lòng với tất cả mọi người mà tấm lòng đó thể hiện bằng chính là bằng sự thành toàn chú tâm quan sát và hay là sáng suốt định tĩnh tâm này vì vậy cho nên á mình đừng có sử dụng của mình quá quá nhiều do đó thầy mới nói là đôi lúc làm miếng còn hay hơn là tinh tấn là vậy là cố gắng dạ. là bởi vì đôi lúc mình sử dụng quá nhiều đã làm việc cả ngày mệt rồi sử dụng cái thân tâm này kiệt quệ rồi bây giờ cố gắng về nhà một cái là tránh thủ vô ngồi thiền để mà tôi mau có thần thông nữa <laughs> tức là mình sử dụng nó kiệt quệ trong lúc đó đó cứ buông ra mà nghỉ ngơi đi không có ai mà hạnh phúc hơn một cái người vô sự cái tâm mà vô ưu vô sự là không có ai mà hạnh phúc bằng phải không là tại sao mình đi tìm hạnh phúc mà trong khi cái, cái, cái, mình buông ra cái là mình vô vô sự là mình hạnh phúc liền <laughs> nhưng mà mình có hạnh phúc giây phút này thì tất cả hạnh phúc tất cả cái giây phút trong tương lai đều hạnh phúc cả còn như là thầy nói là mình đã bất mãn hiện tại thì sẽ bất mãn dài dài trong bao giờ có thỏa mãn được họ là không bao giờ có thỏa mãn một tấm bất một tấm bất mãn mà làm sao lại thỏa mãn được không có chuyện đó còn á, mọi chuyện đều là vô thường cho dù mình có đạt được một cái cái mà mình mong muốn thì nó vô thường thì nó trôi qua như bẩm thầy nói trong cái bài tứ diệu đế rồi cho nên cái cái mà quý nhất chính là cái cái mà mình luôn hệ mình ứng ra làm gì thì thành trọng chú tâm quan sát khi lấy xe thành trọng chú tâm quan sát dùng đi khi giặt đồ thành trọng chú tâm quan sát nếu như mình không có máy giặt á giặt thành trọng mà ngay cả máy giặt á một cái người mà thần đồng chú tâm quan sát là sẽ sử dụng cái máy giặt nó tới 10 năm chưa hư trong khi một người mà thiếu thần đồng chú tâm quan sát có khi là mấy tháng là hư thầy à, thầy mua một cái tấm sáo bên cái góc à, kia cũng có một cái tấm sáo mua về cùng cao lên một lần mà cái cái tấm sáo của thầy ấy là cứ còn tốt mãi mà bên kia tay tua hết trơn <laughs> tại sao biết tại vì mỗi lần á thầy mà kéo cái sấm sáo lên á là phải để ý từng ý từng tí kéo lên để có thì nó khi mình kéo lên á thì cái tấm sáo nó không kéo nhanh quá mà nó cũng gấp bầy bấp bả ở trong không mình vừa kéo lên mà mình phải điều chỉnh cái cái cái, cái cuốn nó lại để cho nó cuốn rất là đều hai bên cũng đều nhau à, lên lên là rất đều nhau chẳng thôi là nếu mình kéo tầm bé là bên này nó nó, nó thòi ra bên kia nó tụt vô phải không kéo một cái mà bên này kéo tấm sáo lên một cái bên này cao bên này thấp là chả nằm trên xì tại vì nó có hai cái, cái sợi dây này hai điều dây nếu mình không biết điều chỉnh á thì kéo lên một cái là nó nằm xì xì xéo này tức là mình mình không biết mình không biết quan sát thật kỹ để mình sử dụng nó tốt nhất cách tốt nhất thì thì cái tấm sáo nó sẽ có cái cái cái, cái tuổi thọ lâu nhất thế giờ mình mới mua cái bồ ly sáng rồi về mà mình hấp tập hấp tập mình đi bóc sáng cái bể hết trơn rồi <laughs> thì như vậy nó tai hại là gì nữa cái còn nếu mình đi cẩn thận thì nó thì mình có thể là mình sử dụng cái bồ ly này tới mấy năm cũng chưa chưa hết nhưng mà khi khi không cần thần đồng chú tâm quan sát thì mình buông ra hay đã thầy thầy hồi nãy thầy nói Phật giáo có một cái chữ buông thôi vì đạo nhập cậu là tức là tụi mà dẹp bớt ba cái cái tham lam sân hận si mê dẹp bớt cái bản ngã cái tà kiến cái cái, cái ngã màng cái cống cao cái đủ thứ gì cố chấp gì trên đời này nó nó, nó loại dân ra mà loại dân ra là chỉ khi nào mình có có thần trọng trung tâm quan sát mình mới thấy mình bị loại ra chứ không thấy lấy gì mà loại ra cũng như bây giờ mình có một cái mình mình làm một cái vườn cảnh đó, mình trồng cái này cái kia trồng cỏ, trồng đồ đâu đó rồi nhưng mà xong rồi để hoang rồi bão đam là chỉ còn một tuần sau là thấy cỏ rồi thì mọc lung tung lá rồi rùng lung lung cái cành nhưng mà nếu mình biết quan sát hàng ngày thì cái cái cái vườn cảnh nó sẽ rất là đẹp nếu mình thần đầu chú tâm quan sát hàng ngày nhưng mà chỉ có một cái là quan quan trọng là đừng có thần trọng chú tâm quan sát vì bạn ngã mà phải để cho thần đồng chú tâm quan sát từ ứng nghe với lại thầy nói thêm một cái điều nữa là thần đồng chú tâm quan sát thì chánh niệm tịch giác từ ứng lên một cách chính xác tinh tấn đúng chánh niệm đúng tịch giác đúng còn nếu mà mình cố gắng tinh tấn chánh niệm tịch giác á, thì nó sẽ sai nhiều cái trường thiền á, bắt người ta phải tinh tấn thật nhiều thật ra là chính là đại đoàn ấy, người ta đem đạt lại an lạc đâu cũng thấy mà là đầu tiên là đem lại sự căng thẳng phiền não khổ đau tức là tức là người ta không thấy người ta chỉ muốn là làm sao mà đi có một cái tương lai cho nó, nó thật tốt nhưng mà tương, tương lai mà lại là làm bằng những căng thẳng thì làm sao mà có một tương lai mà lại là là an ổn được có một cái người đó trong chuyện vi video có một chuyện thế này có cái ông đó ông ông tu dữ lắm tôi ghê gớm lắm mà ông tới ông, ông, ông, ông hỏi một vị thiền sư ông hỏi thầy sao mà con tu quá chẳng là mà sao chưa chịu niết bàn <laughs> mà chưa tới niết bàn gì sao nó còn thì cái, à, cái trong cái chuyện niết bàn á nó có một cái, cái có một cái yếu cái yếu tố trong niết bàn á là si tát si tát có nghĩa là nguội lạnh si tát có nghĩa là nguội lạnh tức là cái người lành ở đây ấy, cái người lành ở đây là ý nói là nó không còn bốc những cái lửa tham lửa sân lửa si gì nữa cả nghĩa là bây giờ nó lắng dịu hoàn toàn đó thì cái từ cái cái mà lắng dịu hoàn toàn đó, đó có một cái từ là là si tá cho nên cái cái vị thiền sư mới nói với cái người kia đó niết bàn người lành mà anh nóng nảy vậy sao niết bàn được <laughs> niết bàn là người lành mà anh, anh nôn nóng nôn nảy nóng nảy vậy mà sao niết bàn được cho nên đó phải biết buông ra sự buông là vô cùng quan trọng khi thầy chuyển mạch từ cái cái cái mà thầy nói thằng đồng chú tâm quan sát để buông ra đó à buông ra đấy thì cái tánh sáng của mình vốn nó đã sáng tại mình tại mình buộc nó lại à, tại mình chế nó lại cho nên cái tánh sáng của mình nó không sáng thế còn cái tánh sáng vốn là cung cấp cho mỗi người là tánh sáng bằng nhau hết đừng có nói là trời đất không công bằng mà sao mà con không, không sáng suốt bằng thầy đừng có nói vậy thực ra cái, cái, cái tính thầy cái tính sáng suốt của thầy với tính sáng suốt của của các phật tử là hoàn toàn bằng nhau chứ không ai hơn ai chút nào hết nhưng mà hãy ai che nó nhiều đi thì nó ít nhưng hôm qua thầy nói một ví dụ tức cười đó tức là giả sử như mà mình, mình lấy cái mình che là vậy đó mình nói của sao mà sáng sáng gì đó có bằng cái kẻ tay không tại mình che lại nên mình nói sáng bằng cái tay cho mình đừng có che gì gì thì mắt mình thấy hết tất cả mọi thứ cái ví dụ rất là rõ ràng nhớ là ánh sáng của mọi người bằng nhau không có ai là ờ. hết đó. do đó đó buông ra để cho cái tánh sáng tự làm việc buông ra để cho pháp vận hành mà mình không không xem vào không xem vào thì pháp vận hành đúng buông ra thì tánh sáng không bị che lấp cho nên lúc đó là cái lúc tốt nhất chính lúc đó là lúc mà vipassana tốt nhất không có vipassana nào mà hơn là ánh sáng từ soi chiếu pháp cả nếu mà ai hiểu được thực sự cái từ mà vipassana là thế nào đó thì lúc đó mới thấy rằng là để cho cái tánh biết từ soi chiếu pháp đó chính là vipassana tuyệt tối cao còn tất cả những cái vipassana mà mình mà cố gắng mà theo cái ý mình để mà được cái này được cái kia để giảm cái này giảm cái nọ đó đó là cái vipassana của cái lăng xăng của cái bản ngã không có cái, không có cái loại vipassana đó <laughs> thế thì quý vị nhớ buông ra buông ra để cho tâm rộng ra trong sáng có người nói là nếu mình buông ra mà ngủ thì sao à, thì thầy nói là nếu mà thực sự mà mình buông thật được thật sự là buông á mà ngủ thì tốt hơn là một người mà cố gắng mà mà mà ngồi mà chống lại cái ngủ để mà để mà được thánh tình gì đó đó thẳng thẳng cũng còn hơn chính đức phật ngài nói đó chính đức phật ngài nói chứ không phải thầy <laughs> nói đâu đức phật ngài nói như thế này nếu như một cái người mà cứ bị lôi cuốn bởi cái tham vọng của bạc ngạ lăng xăng tham sân si này nọ đó thì tốt hơn là ngủ đi đó là một lời Phật dạy trong kinh điển Đại Hoa chứ không phải là tốt hơn ngủ đi thực ra đó thực ra nếu như mà mình mà buông ra mình cũng còn bạc ngã cũng còn tham sân si gì chi phối cả thì ngủ là lúc đó là ngủ là tuyệt vời một giấc ngủ như vậy là tuyệt vời bởi vì cái nó là hai mặt thôi mặt thức là mặt này mặt này là mặt ngủ đó à, mình làm việc mệt rồi thì đó từ đó nó ngủ bởi vì cái mặt thức với mặt ngủ này là để nó nó cân bằng cái sinh thái <laughs> cân, cân bằng cái cái cái cái sự sống của mình mình không thể nào mà lại tăng cái cái cái làm việc ra để bớt cái ngũ lại mà mình cho là như vậy là mình sẽ thành công có nhiều người tu là bớt ngũ đi để mà tu quan trọng là thậm thậm chí quan trọng cũng phải là tu thời gian dài mà tu có đúng và dù cho tu đúng vào một giây phút thôi còn hơn là tu cả ngày mà không đúng đó cái thú nó không phải ngồi thiền không phải là ngồi mà mấy tiếng đồng hồ là là hơn một người mà mà họ họ thấy pháp trong một giây họ, họ, có thể trở lại an trú pháp trong một giây bởi vì ở đây nó không có tính đồng hồ <laughs> nó không có tính đồng hồ không phải là người người, nào mà, đồng, mà, mà thời gian dài là vì cái người đó là tốt hơn đâu vì vậy cho nên đừng có tước đoạt cái cái cái mặt ngủ để mà tăng cái mật thức đó là sai lầm mà quan trọng là khi thức mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành làm gì cũng thận trọng chú tâm quan sát thì giấc ngủ sẽ là tuyệt vời còn nếu một ngày mà đi ăn trộm ăn cắp đi làm đủ thứ mọi chuyện này thì vẫn đến cái giấc ngủ cũng là đầy các ác mộng nó là mật âm mật dương của nhau mà cho nên thể mật dương này mà nó đã vậy rồi thì mật âm nó cũng về thôi nhớ là cái chữ buông cái chữ mà vô tâm ở trong đó học đạo quý vô tâm trong cái bài kệ của thầy đó thì cái chữ vô tâm đó có nghĩa là để cho cái tâm rộng ra trong sáng khi nó rộng ra á thì nó từ nó sẽ sáng suốt định tĩnh trong lòng thành ra cái cái định sáng suốt định tĩnh của lành cũng phải là mình làm được mà là phải trả lại cho cái tánh sáng nó từ ứng ra thầy nhấn mạnh cái chuyện mà cứ cứ, cứ tính nhân mình cái đó là để chi đó để buông cái bàn ngã ra đừng có đừng có quá tin vào bạn ngã mình cứ nói quy y phật quy y pháp quy y tăng mà thật ra mình cứ quy y bạn ngã không mà quy y bạn ngã là gì quy y bạn ngã có nghĩa là quy y tham sân si quy y vô minh ái dục bây giờ thầy chuyển qua cái pháp gọi là pháp ba la mật theo đạo phật á thì một cái người mà tu gì cũng biết không biết là tu kiểu gì cũng biết thì nói tôi hành thiền kiểu này hành thiền kiểu gì thì cũng cần biết nhưng mà anh không có 10 pháp ba la mật ấy, thì coi như không làm gì được ấy. nhưng mà cái 10 pháp ba la mật ấy, thì thường thường người ta lại hiểu một cách hoàn toàn ngược lại người ta tưởng đâu là bố thí để tích lũy công đức bố thí trì giới để để mà có cái cái cái, cái giới đức to lớn là hay à. tức là những cái pháp mà tu đó, là tu là để thứ tích lũy cái hướng mà tu để tích lũy là một hướng hoàn toàn ngược lại với con đường giác ngộ giải thoát của đức phật mà cái ba la mật đó là tất cả các pháp ba la mật đều cùng một một địa chung với nhau mặc dù là cái phương diện khác nhau nhưng mà cũng cùng một cái chung với nhau đó là buông thì á, ví dụ như thế này bây giờ cái pháp ba la mật thứ nhất là bố thí bố thí là gì bố thí không phải là sang sẻ bớt để cho mình bớt cái cái cái cái sang tham sang tham quý vị có hiểu cái chữ sang tham là gì không thì tham á, có nghĩa là muốn lấy vào mà sang á mà lấy vào rồi thì giữ không cho ra cho nên người ta gọi gọi là sang tham mà hễ hễ đã sang á để tham á thì thường thường là sang người nào mà đã muốn lấy vào rồi á là không muốn cho ra người trung hoa đó họ họ tạo ra một hình tượng cái con tỳ hưu gì đó cũng chỉ hữu đi đôi chứ đấy là có cái lỗ miệng thôi chứ không bao lỗ đi có nghĩa là chỉ có ăn vô chứ không có không có cho ra nghĩa là tài tiền tài rồi là cứ vô thôi chứ còn không cho ra mà không cho ra nếu mà tiền tài mà vô mà không cho ra thì để làm gì <laughs> cái đó mới lạ nếu mà tiền tài vô nhiều bây giờ cái phật không hề nói rằng là không được làm giàu chưa bao giờ mà trong kinh nào cũng có một cái chỗ nào mà đức phật ngài nói là không được làm giàu cả nhưng mà đức phật ngài có nói là nếu một người làm giàu chính đáng đó tức là biết thu vô một cách chính đáng là cũng phải thu vô bằng chính cái khả năng của mình bằng chính cái trí tuệ của mình à. nhưng mà để lấy cái đó mà phục vụ phục vụ cha mẹ ngoài cái chuyện mà nuôi nấng mình nuôi, nuôi mình nuôi vợ nuôi con là cái chuyện đó là đương nhiên rồi nhưng mà còn là để mình đền ơn cha mẹ đền ơn chúng sanh đại khái như vậy để giúp mọi người thì nếu như một cái người mà họ làm tiền vào chừng nào mà họ giúp ra cho mọi người nhiều chừng đó đó thì làm giàu như vậy là quá tốt chứ đâu đâu có sao đâu không có một chỗ nào mà đức phật nào đó được làm giàu cả làm giàu không có nghĩa là là tham làm giàu không có nghĩa là tham nếu như mình làm giàu mà với cái mà làm giàu một cách chân chính tại vì cái người đó nó khôn ngoan trí tuệ cho nên người ta trồng lúa thì nó được mua ta phải biết cách trồng thì, thì cho nên nó, nó giàu hơn người khác còn một cái người cứ đem lúa ra bại bày bà đó là cuối cùng cũng gặp được gì cả cho nên nghèo thì cái đó là do cái công sức và trí tuệ của người ta cho nên người ta giàu một cách chính đáng nhưng mà bây giờ người ta có lúa người ta đang người ta ăn đủ rồi thôi còn bao nhiêu người ta đem giúp đỡ mọi người thì thì cái người đó không tốt sẵn tức là cái việc mà làm giàu đó không phải tham mà cũng không phải sai bởi vì nếu sang thì người ta giữ lại từ đâu cho ra thì thì bố thí là một cái cách để mà tập chia sẻ với người khác tức là cho ra đó cho nên cái từ bố bố thí nó có một cái cái cái cái um, cái từ nữa là cha cha gác có chữ hai chữ hai từ mà để cái bố thí đó một cái chữ là đa nã đa nã đó thì là bố thí còn cái chữ cha gá đó là gọi là xạ thí tức là mình cho ra để mình buông xả tập biết buông xả nhưng mà nó có một cái định luật cái định luật là nếu cái chén này mà mình đừng đô đây rồi thì không bao giờ còn có thể đừng gì được nữa nhưng mà nếu mình đừng rồi xong rồi là mình đổ đi thì sẽ đừng được là rất nhiều lần khác nữa cho nên cái người mà đã thu vào được rồi thì phải phải phải xả ra xác đá rồi ấy, thì thì nó tự động thu nó là đó thầy à, năm vừa rồi á rồi thầy làm một năm như vậy là thầy làm từ thiện rất nhiều năm vừa rồi là càng kiện cái cái cái cái cái quỹ từ thiện thầy cũng bụng nói là bây giờ năm nay mà, mà cái bây giờ từ thiện thấy đúng ra cái từ thiện là mình có thì mình làm không có thì thôi hộ một cái nỗi là bây giờ mình đã làm từ thiện rồi cả mà cứ tới xin tới xin nó thành nó bây giờ nó thành cái lè rồi bây giờ mình cũng có tiền rồi là không được thôi thì bây giờ là ai cũng dường cho thầy bao nhiêu là thầy góp của đó hết làm được tiền hết thì tự nhiên là có mấy người tự nhiên họ nói cái thầy họ nói là con ờ, con lập một cái, cái, cái nhóm bạn bè của con tụi con muốn làm từ thiện nhưng mà tụi con không có đi trực tiếp làm được con nhờ thầy làm thì năm nay là thầy làm từ thiện rất thoải mái đó tại vì mình bỏ ra hết trơn rồi tự nhiên là cái nó cái nó là kỳ lạ tự nhiên là có người là họ bầu trước đây đó trước đây đó, thì à, là mình hơi tức là kiểu như mình là à, có tiền làm từ thiện thì mình làm không thôi bây giờ là mình vì mình kẹt quá cho nên là có bao nhiêu tiền là mình đổ vô làm từ thiện hết trơn thì lúc đó <laughs> là người ta lại từ đâu không biết ở đâu mà từ nó ra đó là người ta tổ chức lại với nhau là người ta cũng tiền để cho mình làm cái gì cái định luật đó nó làm đâu đó người nào không biết cái này cứ giữ tiền trong túi bò bò đó là thiệt ra là nó không vô thành ra cái cái một cái con kỳ hưu nó là con tầm bậy nhất à <laughs> con đó là vừa sáng mà vừa vừa tham mà vừa sáng cái con đó là phải đặt cho nó người ta nói là cái con đó là cái con cái con ờ, gì đó phước báo gì đó nhưng mà thầy cho là cái con đó đặt cái tên nó là tên sang tham là đúng nhất <laughs> thầy có không có thầy, thầy có không có mà, mà tức cười đó cái à hồi à, chó hồi chó thì mình thấy cái con đẹp vấn đề đó cho có nhiều người có nhiều người tới á chả thấy con đó mừng lắm cái là tới rồi rồi rồi rồi, rồi cái con nói xong rồi xoa xoa đến đâu nhưng mà không có cái con tỳ hưu nào mà mà tốt hơn là bố thí cái công tỳ hưu mà mà mà thu tiền nhiều nhất là cái công tỳ hưu nó phải biết bố thí phải biết xả ra có một cái cậu thanh niên nó kỳ lạ cậu ở bên mỹ về cậu đem về cậu cậu ở bên mỹ về đó cậu đem về một một cọc tiền đô la cậu đi tính bạn bè ở bên này kêu về rồi đi đầu tư cậu về cậu thấy ờ, chùa đang xây tháp nó xây tháp xây xây tháp bây giờ là là là cũng thiếu tiền không thầy nó thiếu rồi thầy sao thì người ta cứ cũng dừng bao nhiêu làm bao nhiêu thôi làm sao mà đủ được cậu bỏ hết cái tiền mà cậu đem mình nghĩ về đấy để đầu tư để thì con đưa cho thầy làm như cái này chẳng thôi để lâu dài mất gì được đưa thầy làm ngày mai cậu tới cậu nói là con con đầu con trúng cái thằng, thằng mấy, mấy người bạn mà trước đây nó đem tiền về nó đầu tư đó là mấy người bạn nó báo là bây giờ là nó trúng một cái số tiền còn mấy lần cái tiền mà nó cũng vô cái, cái định luật này nó lạ lắm cái định luật này kỳ lạ mà người nào thật sự thật sự muốn á chứ còn nếu mà có tính toán đâu đó thì cũng như không <laughs> nếu mà có tính toán đâu đó nói thì bây giờ mình cũng vô đây để ngày mai mình mình sẽ là chơi thị trường chứng khoán gì đó rồi mình sẽ trúng một, một, một gì đó thì coi như là tiêu không phải như vậy trong bố thí đó nó có hai cái tâm một cái tâm là xả ly và một cái tâm là muốn từ bi tức là cái tâm mà muốn giúp cho người khác muốn đem lại cái tốt đẹp cho người khác tức là tức là cũng xả bỏ cái bản ngã phải không không những là xả bỏ tiền mà muốn mà lòng vì tha nữa tức là xả bỏ luôn cả cả cái bản ngã nữa đó là bố thí còn bây giờ thì giới là để làm gì có nhiều người á lấy giới để mà trói buộc mình cứ là cố gắng giữ giới này giữ giới kia mình nghĩ rằng là mình giữ giới nhiều như vậy sẽ được giải thoát đó là cái chuyện đó là cái chuyện ngược đời ấy. giới mục đích ấy, giới mục đích là là để mà mà loại bỏ những cái cái cái cái hành động nói năng hại người hại mình như vậy nó cũng là loại bỏ phải không không sát sanh có nghĩa là loại bỏ cái việc mà sát hại chúng sanh không trộm cắp có nghĩa là loại bỏ cái cái cái cái việc mà ờ, cướp đoạt của người ta làm cho người ta đau khổ như vậy giới là mục đích của giới không phải là bị buộc mình lại mà mục đích của giới là để mà tự do bởi vì nếu mà mình buông mình mình mình mà, mà buông những cái điều ác những cái cái, cái đó ra đó, thì mình sẽ được tự do cũng như là cũng như mình mà buông cái ờ, cái tài sản của mình đó những cái cái cái mình gọi là cái, cái, cái sở hữu của mình đó thì mình mới là mở rộng cái, cái tâm hồn của mình ra được còn mình có buông đi buông đi những cái cái mà thói hư tập xấu mà mình hại người hại mình đó. thì lúc đó mình mới tự do tự tại được như vậy mục đích của giới không phải là để ràng buộc mà mục đích của giới là để tự do hơn nữa chữ giới đó có nghĩa là cái điều học điều học để qua đó mà mình Sikhapadang Sikhapadang là điều học thì giới đó là cái điều học và để qua đó mà mình mà mình học lại chính mình trong phải giới là cái điều nó bắt buộc mình phải ràng buộc mình là phải không được làm cái này cũng phải được làm cái kia cho nên nhiều người ấy là đi hiểu ngược lại cái là làm khó dễ người, người ta bắt tự phạt thế này bắt tự phạt thế kia Cho đó là cho đó là giới thực ra là toàn bộ cái, cái toàn bộ cái, cái đạo Phật á buông ra để mình tự do buông là buông cái gì buông những cái ràng buộc đó bây giờ mình bị ràng buộc trong những cái hành động nói năng là là bất thiện làm hại mình hại người và những điều đó là chính là đem lại cái phiền não khổ đau cho mình thì bây giờ mình buông nó ra là là quá tốt thánh linh cũng hiểu là không sát sanh là ép buộc mình mà không sát sanh chính là buông cái hành động ác của mình đi thành ra là y giới cũng là buông thứ ba là ly dục tức là cũng chính cái cái mà ham muốn sắc thân nương vị xúc ham muốn đạt được cái này đạt được cái kia thì bây giờ là phải lìa bỏ cái cái, cái cái ham muốn cái cái nắm bắt đó đi cái tâm mà ham muốn tìm kiếm nắm bắt để mà để mà, mà cũng là cũng là một cái loại sở hữu cũng là cái tâm lại muốn là hưởng thụ muốn sở hữu nhưng mình buông cái cái cái mà để cái hưởng thụ cho cá nhân ấy đi cái nên là lý dục cái chữ nekama này á nekama là, là lý dục này á thì nhiều người dịch là xuất gia thực ra cho dù nói xuất gia đó thì cũng có nghĩa là lý dục bên à, đại thừa đó thì họ dịch là thiền định thiền định là gì thiền định là ly dục ly bất thiền pháp như vậy thì nó cũng có nghĩa là ly dục cho nên thầy thầy dùng một cái từ là ví dụ chữ nekama đó thầy vì bởi vì chữ nekama đó là là nó nó có hai từ chữ nít có nghĩa là thoát ra chữ kama có nghĩa là dục tức là ham muốn trong trong trong cái thượng thụ gọi là nít kama mà nhưng mà thành là thành ra là nó, nó biến biến thể ra thành là nét khâm khâm á nó, nó vẫn có cái gốc của nó là ni kama cho nên gọi là ly dục như vậy ly dục cũng là là lìa là tức là buông phải không bây giờ trí tuệ trí tuệ ba la mật cái trí tuệ đó trí tuệ là như thế mà đó trí tuệ là thấy các pháp như thực mà muốn thấy các pháp như thực đó là phải buông hết những cái tư kiến tư dục cái tư tưởng cái quan niệm mới buông hết thì cái đó nó mới là cái tâm nó cái trong sáng để mà có trí tuệ được như vậy trí tuệ là buông trí tuệ là buông tất cả những cái ảo tượng ảo vọng của mình để cho phản ánh pháp một cách hoàn toàn như thực khi có trí tuệ rồi đó mới có tinh tấn tinh tấn là gì tinh tấn là buông cái phóng dật buông buông cái cái mà chạy theo dục vọng chạy theo tức là cứ cứ cứ, cứ chạy theo cái cái cái, cái cái cái những cái cái mà mà thu hút hấp dẫn xung quanh đó, là là gọi là tinh tấn và là như vậy như vậy tinh tấn là một sự buông bỏ chứ không phải tinh tấn là một cố gắng <laughs> là luôn á mình đi mình cũng tinh tấn mà mình đây là hiểu theo nghĩa cố gắng á, thì nó đi ngược á mà đây là tinh tấn ở đây tức là buông cái cái mà cái, cái người mà buông lung sống dẫn đó có thể ờ, nói cho nôm na là cái người mà vui đâu chút đó buông ra tới đâu hay đó trong cái, cái buông xạ là nó khác còn bên này là cái buông mà bu, buông của một cái người mà nghĩa là tới đâu hay đó ai biểu ai ai đuổi đi đâu đi đó vậy <laughs> là cái đó này thì, thì cái buông luôn đó. hành tinh tấn đó, là xả bỏ cái buông luôn nhẫn nại bây giờ đố ai biết nhẫn nại là xả bỏ cái gì nhẫn nại là xả bỏ cái gì nhẫn nài đó nhẫn nài đó, chưa phải là xả bỏ sân bởi vì tâm từ ba la mật mới, mới xả bỏ sân còn đây đó nhẫn nài ba la mật đó, là xả bỏ sự đối kháng tức là bây giờ này ví dụ như trung tâm mình đó mà sở dĩ mà mình mình mình mình bị căng thẳng đó là bởi vì mình cứ sinh ra đối kháng giả sử như bây giờ cái tay mình nó nhức đau nhức thì mình khởi lên cái tâm đối kháng với cái đau nhức đó hoặc là khi mà các vị ngồi thiền á ngồi không quen rồi ngồi cái, cái, cái chân nó đau cái chân nó đau hết sức là đau nhưng mà thật ra đó quý vị để ý khi nào cái tâm mà nó yên nó không có một, không có một chút đối kháng nào cả thì cái đau nó hoàn toàn là dễ chịu không có khó chịu lúc nào hết trơn mà khi mà cái đau mà cái tâm nó cứ cứ đối kháng nó muốn thôi thôi thôi ngồi gì đau quá mà cứ nó cứ cứ nói như vậy đó là nó nó càng khó chịu thêm cũng thế nào mà ngồi tiếp tục được nữa cho nên mà khi mà mình buông cái đối kháng nó ra thì đó chính là nhẫn nại nhẫn nại tức là buông sự đối kháng nhớ dùng cái đó đừng có để một cái tâm đối kháng lại thì lúc đó chính là nhẫn nại nhẫn nại được á thì đi đến chân thật ba la mật cho nên nó cái ba la mật này nó đi trình từ từng cái nó đi trình từ cái này qua cái kia nó dễ rồi đó nó buông cái này thì nó nó đến đến buông cái kia khi một người nhận nại được á thì lúc đó mới mới là hoàn toàn đối mặt với sự thật hay là chấp nhận sự thật ví dụ như bây giờ dù cho đó là cơn đau thì cơn đau là một sự thật người đó đủ sức để mà chấp nhận cái sự thật đó cho nên nó kia, ví dụ như thế này bây giờ thầy thầy nói là cái ví dụ là mình bị đau khi mình đau cái thì mình khởi lên cái tâm đối kháng một cái thì lúc đó đó là mình không thể phải thế nào mà có thể thấy được cái thực tánh của cái đau này được cho nên phải mặc dù mặc dù có trí tuệ rồi trí tuệ là thấy thực tánh rồi nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ cái trí tuệ là mình ngồi như vậy thì được thì có thể là mình thấy thực tánh được đó. không có chuyện gì cả không thấy được tánh được nhưng bây giờ nó đau nhức quá một cái thì bắt đầu là tâm mình là khởi lên cái đối kháng là, là bắt đầu là muốn dẹp nó tức là phi hữu ái khởi lên phải khai này cho nên đó, nó sinh ra khổ khổ căng thẳng thêm à, lo lắng sợ hãi đủ thứ khen vô thì á, khi mà mình đã buông được cái sự đối kháng đó rồi đó thì lúc đó mình và với pháp là một thì cái đó gọi là cái đó đức phật này gọi là hồ trì chân đế chân đế tức là cái sự thật á cái sự thật hoàn toàn á là lúc đó mình mới thật sự mình với sự thật là một gọi là hồ trì chân đế đến ngang cái mức độ mà hồ trì chân đế tức là mình là, là, là với pháp là một rồi đó là hoàn toàn cùng pháp rồi tức là buông hết rồi đó bây giờ buông hết bao nhiêu cái thứ gì là buông hết rồi bây giờ là hoàn toàn cùng pháp rồi khi mà một hồ trì chân đế đó rồi chân thật ba la mật sách parami khi đến đó, đó là không còn chuyện gì để làm nữa hết rồi bây giờ một người đó là sống hoàn toàn thuần pháp rồi đó hoàn toàn đó cho dù lúc đó là có một cái như như giống như thầy nói đó thầy bị một cái cơn bệnh rất là nặng nề đau đau đớn vô cùng đó là một cái cơn bệnh mà thấp thứ nhất sinh thì ngay trong đó, đó nó buông đi cái, cái đối kháng một cái rồi thì lúc đó mình thấy là mình với cơn đau là một không có chuyện gì để mà phải tách nó ra là mà không không không có gì để trong đó là là hoàn toàn là nó nó, nó, nó, nó rất là thoải mái là luôn đó tức là chính cái lúc mà mình đau cực đồ đó, đó thì mình lại rất thoải mái không có gì nữa cả tức là nó buông cái đối kháng ra rồi buông cái bản ngã ra rồi cả thì lúc đó mình với pháp là một tức là không có mình nữa thì chỉ còn lại pháp nói vậy đúng hơn là mình lên pháp là một tức là không còn cái tha nữa thì lúc đó chỉ còn pháp thôi mà khi mình đã pháp chỉ còn pháp thôi á thì đau không còn là đau nữa cái đau là do đối kháng chứ không phải là cái đau là là đau tại vì thầy trải nghiệm cái điều đó cho nên thầy mới, mới, mới dám nói cái điều này chứ còn là nếu mà chưa trải nghiệm thì nói là là, là mình chỉ nói nói, nói ước bớt chính thầy đã trải qua một cái, cái, cái cơn đau cái bệnh mà là lúc đó là chỉ cục chỉ toàn là đau đớn không thôi nhưng mà khi nó tự động buông cái cái cái cái bản ngã đối kháng ra một cái thì là hoàn toàn là là nhẹ nhàng thanh thoát là luôn cơn đau thì vẫn tiếp tục chứ không phải không phải là hết đau nhưng mà là hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thoát thì là chân thật ba la mật đó tức là cái người mà đã đã buông cái ngã đi mà chỉ còn là sự thật thì sau đó đó sau đó đó là nguyện lực ba la mật à kỳ, kỳ lạ đó bởi vì nếu lúc đó mà không còn không có quyền lực đó là mà cái này không không không cần làm gì cả lúc đó là mình chỉ có là thông dong tự tại với pháp thôi pháp làm sao là mình cứ vậy chứ không có việc gì mình nhưng mà bây giờ khi có cái trường gì nó phát sinh ra có một cái trường gì đó phát sinh ra thì lúc đó chỉ có là khởi lên nguyện lực mới làm được mình không thể một người mình buông như thế này được nhưng mà làm mới làm mà vẫn không không sao cả làm làm thì làm mọi người cứ thông dong tự tại trong câu không hề bị cảm giác ràng buộc gì cả cho nên đó, lúc đó đó là khởi cái tâm nguyện lên nguyện lực ba rồi nguyện lực ban là bậc á sau nguyện lực ba la mật á là đến tâm từ ba la mật bởi vì sao bởi vì cái nguyện lực đó là phát xuất là là vì lòng từ thôi chứ không gì gì cả và sau lòng từ ba la mật á là hoàn toàn buông xả và là, là xả ba la mật như vậy thì mình thấy rằng từ cái cái mà à, bố thí đi một dọc cho tới 10 cái ba năm mà cuối cùng là xả thì cũng là đều là một chữ buông cho nên hồi nãy thầy nói là toàn bộ cái cái cung đường mà giác ngộ giải thoát mà để đi từ luân hồi sinh tử qua giác ngộ giải thoát á thì nó chỉ có cách nhau một cách nhau một ly <laughs> một cách nhau một một sát na thôi chứ không, không có nhiều mà sáng ra đó là chính là cái buông hãy buông cái bản ngã ra đi được một cái thì lập tức là là thuần pháp hết liền thế nhưng mà nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nói là để tôi buông cái bát ngã để tôi buông cái bát ngã thì không được à, không cái bát ngã đó một ảo tưởng mà mình làm sao buông nó là ảo tưởng chứ có thật đâu mà buông nhưng mà bây giờ cái bát ngã đó, đó nó đã hình thành vô trong cái là tham sang với của cải cho nên đó, hành động bố thí chính là bố bác nhã đã thể hiện trong việc là hại người khác để cho lợi cho mình tức là ai mà hại mình là làm việc do đó mình mới phải giữ giới giữ giới là giữ giới là buông thành ra tất cả những cái buông đó là buông những cái mặt khác nhau mà mà mà của một cái bạn ngã cái hệ buông những cái mặt đó chính là buông bạn ngã do đó cái cuối cùng đó cái cuối cùng tầm cùng cả là xa xa tức là buông hết trơn luôn cho nên đó thầy mới có cái chuyện vi video thế này thầy có một cái ông đó ông uh, um, vô chùa rồi ông tú ông làm phước ông làm dữ dội lắm tức là là một cái người xuất sắc đi đến chùa làm việc rất là xuất sắc từ ngồi thiền cũng ngồi lâu hơn người ta rồi bố thí cũng bố thí nhiều hơn người ta cái gì cũng là hơn người ta thì các ông vị trụ trì ông hỏi là thế anh anh tu hành nhiều quá rồi anh ờ, có ước nguyện gì không là con tích lũy ba la mật để mà mà mà thành phật để mà đắc đạo quả thì thiền sư nói là chẳng nếu một ngày thì anh mà khi mà anh đắc đạo quả chắc là nặng ký lắm <laughs> bởi vì nó chắc thấy mua nhiều quá rồi bây giờ càng ngày thì giới đức rồi là bố thí đức <laughs> bố thí rồi đức này đức kia đó nhiều quá đó nó hóa ra là không xả chút nào mà lại càng càng là bình trước cái bạn ngã đó thế cho nên coi chừng <laughs> coi chừng là bố thí phải coi bố thí cái cái, cái chiều bình trưởng là hay là hay cái chiều buông bỏ trì giới là trì giới theo cái, cái chiều bình trướng bởi vì trì giới để cho mình trở nên một người một đức đồ này kia là chết rồi thế nên là đức hầu tị nó xích tự tức là cái người mà đức đồ mà mà cái gớm á thì người đó là có gì không có gì cả vừa rồi thầy đọc một cuốn sách có cái ông ông viết những câu này nghe nghe cũng là mà cũng thấy ông nói chính xác á ông nói khi mà một cái người giác ngộ thì những cái người mà đại khái là những người mà từ cho mình là có một cái cái cái điều gì hay là có một học thức tức là có một cái gì trên cuộc đời này đó tức là người cấp cấp thường lưu đến cuộc đời này đó không bao giờ thèm kết bạn với những cái cái người mà giác ngộ cả tại vì người giác ngộ họ sống bình thường quá tầm thường quá họ đâu có cần gì đó họ không cần gì cả tức là họ sao được tức là nếu mà à, có một cái người đó ở bên uh, Mã Lai qua có đệ tử của thầy đó mình dẫn cái, cái, cái người đó qua chùa Vũ Đồng dẫn lên thăm thầy dẫn lên thăm thầy thì lúc đó thầy là đi đâu đó chưa về thì đến lúc thì như năm năm đó thì thầy cũng đi Hà Nội mà về đó thầy kêu về nhưng mà cái người đó, đó sau khi cái người đó đáng lẽ là cũng đi lên máy bay thì thầy đi về máy bay thì người đó cũng lên máy bay nhưng mà chuyến bay của người đó thì đi lấy hoãn lại ngày sau cho nên người đó mới phải trở về chùa lại cho nên mới gặp thầy khi gặp thầy mà nói đạo nói đạo thầy hướng nói đạo hướng dẫn đồ này kia xong rồi đó thì người đó mới sám hối nói là thầy là cái lúc mà con vô con thấy cái cốc của thầy á cái cái cái cái, cái thất ờ, của thầy đó, con nói cái ông này không có tu hành gì cả bởi vì cái thất gì mà có đẹp như thế này mà tu hành gì <laughs> nhưng mà bây giờ gặp thầy thì con mới biết là là con đã sai Tại vì á, dạng gì không có nghĩa là mình phải phải là ăn ở rách rưới rồi này kia mới gọi là dạng dạng gì mà dạng gì là thế này nếu mình nếu mình có ăn ngon thì mình cứ ăn mà nếu không có ăn ngon thì mình cứ thì mình ăn đồ dở mà không có ăn đồ dở không có nữa thì mình nhìn đói tức là dạng gì là tức là ở trong tình huống nào mình cũng cũng được mới gọi là dạng gì thì bây giờ bây giờ người ta cho ăn cao lưng vì vì là người ta xây góc chỗ ở to lớn mà mình cứ ở mà mình mà cái tâm mình không hề dính mắc trong đó là được chứ đâu phải là mình mình mình là, là để cho mình nếu như bây giờ thầy muốn là để cho mọi người thấy rằng là tôi là một cái người mà sống dạng gì cho nên tôi không không, không, từ chối không ở trong cái cái góc mà người ta làm nên to lớn như vậy thì cái đó mới là thật sự là không giản dị cái đó là lúc đó là vì bạn ngã mà mà mà làm cái việc đó thế còn nếu mà mình cũng có bạn ngã thì xây <laughs> to to, to mà xây nhỏ ở nhỏ cũng có chỗ ở, thì ở chỗ nào nữa đây và cái thầy đã chỉ là cái cái mà buông bạn ngã đó thì không phải là buông được mà buông được đó. buông là buông phải theo cái ba la mật này với lại đó trong đó đó cái cái mà để mà mình có thể buông đây buông cái bạn ngã tức là cái việc làm đó thì thì mình đã bị dính cho nên bây giờ mình buông 10 cái 10 cái điều này đó 10 cái điều mà do mình đã bị dính rồi cho nên mình phải đó là đó là cái cái mặt mà mặt sự tức là tức là nó đã dính rồi cho nên mình buông ra nhưng mà trên mặt tâm lý đó trên mặt tâm lý đó thì cái, cái bạn ngạ chỉ là một ảo tượng do đó đó buông ảo tượng chỉ có cách là đối diện thẳng với sự thật thì là là bạn đã biến mất đó thầy nói là bây giờ thầy cầm cái ly lên nếu mà thầy thần trọng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh trong lần trong cái việc mà cầm cái ly lên để uống, uống, uống nước và thầy để xuống nếu mà khi mình đã tròn đèn vào trong cái cái tài đây và bây giờ như thế này thì là trong đó không có bạn ngã không có bạn ngã không có tham sân si ở trong cái hành động này tại vì trong này mình đã sáng suốt quan sát rõ ràng rồi thì làm sao mà tham sân si có đó được mà không có bạn ngã bởi vì ấy, bác ngã chỉ khởi lên đó nói như Krishnamurti là nói là bạn ngã khởi lên đó là có đi theo tư tưởng tư tưởng này bạn ngã này thời gian này và đau khổ khởi lên cùng lúc Krishnamurti nói như vậy rất chính xác khi người ta hỏi ông Krishnamurti thì ông Krishnamurti ông lấy một ví dụ như thế này mà cho cái ví dụ sao mà tôi dễ hiểu ông nói ví dụ như bây giờ bạn nhìn mấy chiếc xe hơi đi ngang qua mà nếu bạn chỉ thấy là chiếc xe hơi đi ngang qua không thôi thì lúc đó là không có bạn ngại gì cả nhưng mà nếu bạn nói là ước gì mình có một chiếc xe hơi như vậy <laughs> tức là bạn ngại khởi lên bác ngạ đó khởi lên đó, là đi theo có một cái tư tưởng khởi lên thì khi đó mới có bản ngã còn bây giờ nếu mình tròn vẹn với một thực tại thì lúc đó không có cái cái tư tưởng cái cái cái, cái khái niệm cái ý niệm nó khởi lên đó, tức là lúc đó không có bản ngã bởi vì cái cái cái lực mà khởi lên bản ngã đó chính là tư tưởng bây giờ nếu mình tròn vẹn mình làm một cái việc gì tròn vẹn với một cái tâm hoàn toàn rộng ra nhưng mà khi mình thấy một sự thật rõ ràng minh bạch thì lúc đó ý nghĩ khởi lên trên sự thật đó gọi là chánh tư duy chẳng phải là không suy nghĩ nhưng mà cái suy nghĩ tất cả những suy nghĩ nào phát xuất từ cái cái sự thật rõ ràng minh bạch thì cái cái suy nghĩ đó chính là chính, chính tư duy còn nếu mà cái suy nghĩ ở đây đó là cái suy nghĩ của một cái tư tưởng phát lên cùng cái cái chánh tư duy đó là nó không có bạn ngã nhưng mà cái tư tưởng của mình á, cái tư tưởng như hồi nãy đó thấy chiếc xe hơi đẹp cái là ước gì mình có chiếc xe hơi cái đó là bạn ngạc rồi lên liền tức là một cái tư tưởng hoặc là bây giờ thầy nói thế này trong nhà có hai hai chị em cái người chị là lấy ờ, khăn giặt khăn lau nhà thì nếu như người chị đó chỉ hoàn toàn thần trọng chú tâm quan sát để quan sát từng chỗ nào lau làm sao nó sạch rồi này kia đó thì có thể là cái việc làm đó sẽ sẽ được thực hiện một cách rất là hạnh phúc nhưng mà thấy đứa em cái tự nhiên khởi lên sau đó lao mình lao chỉ cần khởi đến một cái ý nghĩa này sau đó lao mình lao thì toàn bộ cái lao của mình sẽ trở nên đau khổ liền phải không lúc đó toàn bộ cái lao của mình sẽ trở nên đau khổ liền trong khi bên kia nếu mình cứ chú tâm quan sát mình cứ <laughs> mình lau sạch thôi hết thì nó đâu có đau khổ gì vì lúc đó tài không có tư tưởng khởi sinh cho nên không có bạn ngã khởi, khởi lên còn nếu như cái tư tưởng mà khởi lên là do như thế này mình lao qua lao lại nó không thật cho nên mình mình mình lại khởi lên là à cái này là do chất dầu cho nên không thật cho nên mình không thể lau nước được mà mình phải có xà bông thì cái ý nghĩa đó, đó là là ý nghĩa đó là tránh tư duy là ý nghĩa đó là ý nghĩa nó căn cứ trên cái thực mà nó suy nghĩ ra chứ không phải là là cái con cái suy nghĩ kia là tự nhiên cái mình cái bạn ngã rồi lên cái, bạn, cái suy nghĩ này nó là không phải bạn ngã mà vì suy nghĩ này y cứ trên sự thật mà nó phát sinh thì đó là khác còn bên kia mình đang lau cái tự nhiên mình nói là sao là em mình không lau mà mình phải lau thì tự nhiên làm là sân nổi lên sân nổi lên là đau khổ khởi lên cho nên cái sân thì nói rất chính xác tư tưởng bản ngã thời gian và đau khổ khởi lên cùng một lúc bởi vì nếu mình chỉ chú tâm hoàn toàn thì mình lao từ đằng này tới đằng này nó cũng có thời gian bởi vì lúc nào mình cũng tròn vẹn thì nó đâu có thời gian đâu có thấy thời gian nhưng mà bây giờ khi mà đứa em xuất hiện một cái mà mình nói là sao em mình không lao thì mình sẽ thấy lao từ đằng này tới đằng này là cả một buổi có thể là ví dụ như lao một tiếng đồng hồ đi nhưng mà một tiếng đồng hồ đó là rất đau khổ thành nó là ý niệm thời gian khởi lên tư tưởng bạc ngạ thời gian và đau khổ khởi lên cùng một lúc chính xác không hoàn toàn chính xác thế còn mình cái bạn ngạ cũng cái bạn ngạ mà cái bạn ngạ mà nó đã trở thành nó đã trở thành à, thành à, thành quân thành khổ rồi đó thì cái đó mình phải ba là một không tham tham làm rồi sang tham rồi thì bây giờ phải bố thí thôi hai người để để, để lợi cho mình đó, rồi đó thì bây giờ phải giữ giới thì cái đó là là nó phải qua ba la mật còn cái này á cái này là cũng ba la mật cũng bá la mật mà nó chính là trí tuệ ba la mật bởi vì là khi khi cái tâm mình hoàn toàn sáng suốt mà thực ra là nó nó là bộ ba một ba đó là bộ ba giới định tuệ bộ ba giới định tuệ đó hay là mà nói thiết khai đồng ra là bát chánh đạo tức là ngay trong cái lúc đó nếu mà đầy đủ giới định tuệ đó thì không có bạn ngã nhưng mà cái giác là có khi giữ giới tu thiền định tu thiền tuệ nhưng mà lại là bạn ngã thì coi coi chừng cái con đường đó con đường đi ngược lại với cái cái cái mà đức phật ngài muốn chỉ dạy cảnh giác cái điều đó chứ còn không cảnh giác điều đó là cũng là giới định tuệ mà lại là mà lại phục vụ cho bạn ngã cái đó quý vị sau này quan sát sẽ thấy